Ok luôn anh em Chào mừng anh em đến với Game Today Mới đầu game thôi nhưng mà cũng đã có anh em nhận ra và chào tôi rồi Rất là coi như là, là lấy làm vui sướng Hãnh diện <laughs> trước cái tình cảm của anh em dành cho tôi Vui thì cũng có vui đấy Nhưng mà cái sự vui sướng của tôi thì tôi cũng không biết là <laughs> được bao lâu Dã man Cái vụ sự vui sướng chỉ ờ, chỉ khi nào mà mà ừ, chiến thắng thôi anh em Còn nếu mà cái sự nổi tiếng ấy để nó làm tạo ra cái tiền đề cho cái sự thu hút những cái người mà người ta yêu quý nhưng mà nó yêu quý theo một cái cách khác với cách mà phải đấm tôi thì <laughs> dã man dã man quá anh em ạ <clears throat> đấy nó có nhiều cái kiểu yêu quý anh em ạ có những cái kiểu yêu quý mà yêu nhưng mà yêu cho roi ra vọt <laughs> nó khác lắm chứ nó khác với kiểu yêu quý là um, Thằng này được, thằng này khá, hay lắm Đồ lết cho lăm lết vào mặt <laughs> Đấy nó khác nhau với anh em, khác nhau lắm Đấy anh em thấy không Nó khác như Đấy một bên thì mẹ thằng này khá, khá lắm Nhưng mà tao mà nhớ mặt tao đấy Tao phải cố gắng đấm cho mày top 8 <laughs> Còn một bên thì đấy Ui khá quá, em rất là yêu quý anh Tôi rất là yêu quý ông Ông là ơi được đấy ông ơi Tôi quyết định là sẽ đăng ký gói hội viên ở trên kênh để ủng hộ ông ôi nghe mà ấm hết cả lòng anh em ạ Thế theo anh em thì tôi thích cái, cái, nào hơn <laughs> Tôi nghĩ là cái câu trả lời cho cái câu hỏi này Nó khó, khó quá luôn đi anh em ạ Thế là tôi, chắc là tôi nhường cái câu trả lời cho anh em <laughs> Dã man thật sự Mặc dù tôi cũng không biết là anh em sẽ trả lời thay tôi như nào Nhưng mà có một cái câu chuyện như này mà tôi muốn kể đến anh em Ở cái mùa vừa qua ấy Là một trong các anh em fan cứng ở trên kênh à, Trình độ thì khỏi phải nói đi Pro player anh em nhá Top server, top Việt Nam Đấy <clears throat> Chắc tôi nghĩ là cũng phải tầm uh, top 20 Việt Nam đấy Đổi tên là thành fan Tuấn Cơm Và tôi nghĩ là tất cả các anh em ở đây cũng có thể là đoán được ra cái, cái ờ, uh, câu chuyện nó xảy ra tiếp theo nó sẽ như thế nào <laughs> khi mà đổi tên thành Phan Tuần Cơm và vào trong rank để leo rank. Thôi thì cái độ khó chắc là tôi nghĩ là nói giảm nói tránh thì nó chỉ x2 độ khó thôi. <laughs> Ừ, sẽ có rất nhiều người sẽ đấm anh em. Đấy, sẽ rất nhiều người là muốn đấm anh em khi mà anh em đổi tên như thế. Còn nếu mà anh em đổi tên hẳn là thành Tuấn Cơm luôn ấy thì <laughs> tôi nghĩ là cái độ khó lại còn tăng thêm nhiều nữa. Anh em thử xem, anh em thử xem anh em cứ tin ở tôi <laughs> nếu mà anh em muốn là là gọi là cái gì nhở thử thách giới hạn của bản thân à, thì anh em hãy đổi tên thành tuấn cơm rồi anh em leo rank cho tôi <laughs> nhá anh em nhá hãy đổi tên thành tuấn cơm để anh em được cái dịch vụ chăm sóc tận tình nhất trong từng ván đấu trận <laughs> này nói chung ấy là Đầu game thì cũng chưa biết là đánh cái gì Nhưng mà nó sẽ là bắn trưởng Đấy <clears throat> Đồ nó là đồ bắn trưởng rồi anh em Huyết trượng kết hợp với cả ma lăng Hay quá nhở Được đấy Chuyện này nhiều thằng eco anh em ạ Cứ cứ cứ bỏ vào mấy cái con mech kiếm tí đã Kiếm tí kiếm tí U uh, đây rồi Đúng không vâng, Rôn cái nữa U uh, gót rồi Gót Gót anh em ạ từ từ nhá hai con người nước rồi thì nó sẽ là gót người nước gót người nước chuẩn bài <clears throat> như này à không như này cũng chưa mạnh lắm nhở bây giờ cho con này vào kết hợp là sẽ được hai đỏ này đúng không mày ổn không có con heo đang có cặp chuyển nhé bán cặp đi à Có heo ngon hơn ấy Thôi quyết định là thôi thôi thôi Nó gọi là một quyết định Không biết là có đúng hay không Nhưng mà chắc là tôi sẽ phải mua con heo Thôi bán lốt con này đi Mua con heo vào Heo là một cái con 4 đô anh em ạ <clears throat> Không tham với công nghệ mất Mà chúng ta là tham với gì Chúng ta là chúng ta tham là tham cái chuỗi thắng ấy anh em Giữ tiền giữ máu á còn ờ, công nghệ mech thì ờ, nói chung là nếu mà nó không không không không được roll thì tự ra đó đấy được quá nhở nhưng mà chưa có gót chưa có gót chưa có gót chưa có gót thì cho hai con này vào chúng ta sẽ có một cái cọc như này có yếu hơn không nhở Người lướt lên được 2 sao rồi nhưng mà chưa có gót anh em ạ Chưa có gót Cái tầm này mà có kết hợp thêm được hai gót nữa thì ngon hai gót nữa thì ngon Tầm này đợi thôi anh em ạ Đợi tiền lên thôi Cũng chả biết làm thế nào Đấy kết hợp mạnh nhất có thể rồi Kèm thêm một cái cọc vào rồi Cọc rồi kẹp thêm uh, Heo thêm đỏ vào Thế thôi Con gây đam thì nó vẫn sẽ là cái con người nước Ui rồi ôi về người nước ngủ tê nhở à? và nói chung là cũng may đấy à, Round này gặp cái thằng nó yếu đấy Lướt quả vừa rồi không trúng con nào luôn Ảo thế nhở Bây giờ đợi tiền để có thể up được lên 6 Đây rồi hai gót này hai gót đã Ồ oh, round này phải up lên 6 rồi anh em ạ Thôi thì chắc là tôi nghĩ là bán mèo rồi thôi Tôi mới bán mèo đi đến 6 Rồi Lên 7 là sẽ kẹp được 4 đỏ 4 đỏ kết hợp với cả hai gót 4 đỏ hai gót với cả người nước Ở level 7 Tạm thời như này đã anh em ạ Lướt Mãi không lướt được phát nào ạ Lướt được lướt được ba con kia Con người lướt mà không có bờ linh Ui rồi ôi anh em nhìn kìa Mày đấy Tí nữa thì toàn Ui mà cái con con con Wing Ranger kéo kéo cung khỏe thế nhở Bắn khỏe thật Đây rồi Cho con này vào là bốn đỏ hai gót 4 đỏ hai gót ở level 7 Lên được 7 thì cho thêm con này vào Tuyệt vời Nhưng mà round 11 mới lên được 7 anh em ạ Đội hình như này thì, thì phải thoát qua được cái round 9 này Còn những cái thằng nào mà chưa chưa chưa gặp nhỉ Để tôi tính xem nào Xem nào Phải qua được cái round này Round 11 thì chắc chắn là tôi sẽ up lên 7 và đủ bộ Tuy nhiên là bây giờ chưa đủ bộ thì nó vẫn chưa phải là tối đa Cái sức mạnh của nó nó vẫn khá yếu Ui mày thế Gặp ngay cái thằng Eco ạ Được Hay quá <clears throat> Rồi Lên được 7 rồi Round sau lên được 7 ấm rồi Ấm rồi anh em ạ Được đấy Form là cái đội hình người nước thôi anh em ạ Người nước kết hợp với God Rất mạnh Meta này chơi God khá khỏe nhá Hồi Hôm qua anh em cũng thấy là tôi đã chơi cho anh em xem Cái bộ God Mate rất khỏe God Mate rất khỏe luôn một trong những cái bộ mà mà, mà phải nói là meta đấy thì bây giờ chơi gót người nước thì có khỏe không thì tôi nghĩ là nó vẫn khỏe thôi anh em ạ chơi được hết đấy cái quan trọng là là là là, là chơi như nào thôi chứ còn tôi nghĩ là meta này chơi được khá nhiều bộ trừ một vài những cái bộ mà nó quá yếu hoặc là những cái bộ nó quá mạnh như là bộ Greater ấy Greater hay là bộ sáu đỏ kết hợp với cả cả cả cả cái con uh, Light Spirit kết hợp với cả tsunami thì nó quá mạnh. Thì những cái bộ còn lại thì vẫn có thể chơi được, tôi nghĩ thế. Tôi mà chơi được top thì tức là chơi được nha anh em nhá. U uh, đây đúng fan rồi anh em ạ. Fan rồi, hỏi tôi có làm clip không này. Tôi đang làm clip. Đấy, đang làm. <laughs> tự tin là trả lời luôn là đang làm nha anh em nhá. Tự tin không? Anh em thấy tôi có tự tin không? uh, <laughs> tự tin thế nhở? Tự tin thế Đánh cái kiểu gì mà mà mà mà có vẻ như là tự tin là sẽ được top 1 nhỉ? Ờ. <laughs> Ô, có cái kiểu này đấy anh em Kiểu là bình thường thì người ta có cái câu là nói trước bước không qua Nhưng mà tôi thường là tôi rất là tự tin Trong những cái pha mà như này Đấy, anh em nếu mà anh em không biết thì tôi cũng xin nhắc lại cho anh em đây là bài tủ của tôi. God <laughs> anh em ạ. À. Một trong những cái bài thông thạo nhất của Tuấn Cơm. Rất khó để có thể coi như là là là, là trượt đi được. Thì mà bài nó form như này khả năng top 1 cao lắm anh em ơi. <clears throat> và phần trăm top 1 Đấy, anh em BP Lê Vinh bảo gắng top 1 bạn nhé Chắc chắn rồi bạn ơi Chắc chắn là như thế rồi Lướt cái phát lửa Ui giời Lại giữ được chuỗi rồi anh em ạ Hay quá Mặc dù là hết tiền đấy Nhưng mà không sao cả <clears throat> Mà sao bọn nó thích eco ấy nhở Tôi chả hiểu tại sao bọn nó lại thích eco như thế Có làm tí Saman vào không nhở bốn Saman vào thì lại mất gót anh em ạ Với cả đang có bốn đỏ Và có cái con hai sao ở đây Chả nhé lại bỏ đi thì nó yếu lắm Bây giờ nha bỏ cái cọc level 2 vào. Đấy. Tăng đam. Tăng đam cho con người nước. Nó có cái sức mạnh nó clear nhanh hơn. Thay vì mặt là chúng ta có lượng máu nhiều đấy, cộng 450 máu ở cái bộ 4 đỏ thì bây giờ chúng ta tăng đam. Tăng đam lên. Đẩy cái lượng đam lên tối đa. Để cho là cái con người nước này nó có thể à, tung được cái sức mạnh tối đa của nó. Ui mà lướt hơi ngu anh em ạ Lướt cái kiểu gì không biết Trời ạ Đấy, Gặp đối thủ này đối thủ là nhẹ kỳ đấy Gặp đối thủ lặng kỳ chắc còn mất bố chuối Bây giờ mà muốn chơi 4 Saman Thì chúng ta sẽ phải đợi Storm Saman thôi Không có cách nào khác đâu Bởi vì là nếu mà không phải là Storm Saman ấy Nó sẽ mất đi cái bộ đỏ Đấy, có Storm Saman kích hoạt 4 đỏ vào 4 Saman 4 đỏ level 8 Thì nó mới khỏe được Ủ, cái ông BP cũng chơi gót à Thế trùng bộ rồi Đâu, ờ, Chuyện này có hai người chơi gót anh em ạ Thôi được rồi, hai người cũng được hai người trong một cái trận đấu chơi cùng bộ thì nó cũng là một cái con số nó gọi là chấp nhận được ba người nó sẽ trở nên khó khăn hơn khi mà sẽ phải tranh nhau bài đấy còn rơi vào tầm bốn người thì nó phải nói cực kỳ khó đấy và tôi lé lé mấy cái bộ mà bây giờ nhiều người chơi đi anh em ạ Bây giờ mấy cái bộ Gladiator nhiều người chơi lắm Lé mấy cái bộ mà nhiều người chơi ra anh em ạ Êu Sao cái thằng này tôi trông có cảm giác như thằng này nó cũng chơi gót đỏ hay sao ấy nhở Ui Thế là ba thằng chơi à Thằng này trông giống lắm anh em ạ à. God of War đưa lên hai sao như này có khả năng gót đỏ rồi Divinity Kepler đấy mà Giống lắm anh em ơi Thôi chết mẹ ba thằng thì nó khó khó lên nhiều ấy nhá ba thằng tranh bài là khó đấy ba thằng tranh bài là khó đấy ừ đúng thật đúng thật anh em ơi đúng thật ui ông này căng cái này ông này căng cái này o ông lê vinh căng đấy nhở ông lê vinh đã có có cái con thunder spirit hai sao già hai luôn ấy à căng đấy khả năng thua gặp thua gặp thua đấy Gặp thua đấy anh em ạ Gặp thua Không ăn nổi Bài to đấy <clears throat> Đấy là một cái con 3 đô Một con 3 đô 2 sao và một con 4 đô 2 sao Tôi con co của tôi ấy, Nó chỉ là một con 2 đô thôi Con người nước này là con 2 đô thôi anh em ạ Riêng về sức mạnh thì nó đã yếu hơn Một trong hai con kia rồi Nó sẽ yếu hơn là cái con Thunder Spirit Mà bây giờ còn phải cân cả con già nữa cơ trong cái bộ mết nữa Khó đấy Khả năng gặp mất chuối rất cao Chưa gặp đúng không Gặp mới uh, ở ra 11 gặp một lần Vậy là chưa gặp lại Khó đấy nhờ Khó đấy Khó nhờ Làm nào thắng ở đấy Đội hình này nó phải có cái BKB mới ăn được anh em ạ BKB mới ăn được <clears throat> Hoặc là chí ít ấy là Phải lên được 9 phải lên được 9 thì mới ăn được cái bộ gót mết Gót đỏ này không phải là cái bộ gây đam mạnh Đấy mà nó cũng sẽ không phải là một cái ờ, đội hình mạnh Khi mà chúng ta máu nhiều Gót đỏ là một cái đội hình mà chúng ta máu thấp chúng ta mới khỏe à, Chúng ta để máu cao đấy, Để chúng ta đánh chuỗi thắng Thì cái bộ này nó không phải là một cái bộ quá mạnh Nên là nó sẽ bị đuối hơn so với cái bộ gót mết đấy Gót mết nó sẽ khỏe hơn Gót mết nó sẽ ăn được cái bộ này Mà chưa có cách giải pháp nào để ăn được bên kia về căn bản là cái đội hình ấy anh em cái đội hình vốn dĩ cái đội hình nó đã là cái đội hình yếu hơn rồi nó đã cái đội hình cửa dưới ờ, thêm một cái bkb nữa thì nói chung là nó chỉ đỡ là một chút thôi đỡ là một cái lần tung trưởng đầu tiên thôi đấy mà nó lại còn phải phụ thuộc vào cái con người lướt nó lướt là có đẹp không à, lướt đẹp thì thì thì mới ăn được phải dồn đam là làm thế nào để cái con người nước này nó dồn đam cho cái cái cái lần tung trưởng đầu tiên mà né được ấy, lần tung trưởng thứ hai là phải giết được hết đối thủ thì mới ăn được. Rồi, tôi chắc là tôi sẽ bỏ Saman vào đã. Tạm thời bỏ cọc ra anh em ạ. Saman 4 Saman bốn đỏ, hai gót. Ok. 4 Saman bốn đỏ, hai gót. <clears throat> tôi nghĩ như này sẽ tối ưu hơn. Saman Rồi Mặc dù là bỏ cọc đi thì um, nó cũng sẽ yếu hơn đấy Nhưng mà tôi sẽ bổ sung cái lượng đam Tôi sẽ lấy cái trượng ma pháp để tôi bổ sung cái lượng đam Mất đi bởi cái cọc mất đi Cái này thì nó chỉ tăng được có ờ, 10% thôi Nhưng mà Với 10% ờ, này thì Nó cũng là khá khá rồi <clears throat> Thêm 10% sức mạnh Tấn công Sức mạnh của sát thương ma pháp Nói chung ấy là bây giờ gặp thì chắc là cái tỷ lệ phần trăm thua của nó rơi vào tầm khoảng 90% Đấy nên là bây giờ cứ gặp càng lâu càng tốt thôi Càng kéo dài về sau càng tốt Gặp ở round 19 là ngon nhất Lúc đấy mất chuỗi thì cũng được Giữ được cái chuỗi khá lâu Hay quá 16 vẫn chưa gặp anh em ơi Tuyệt vời Chuyện này có bit à, à Chơi bit assassin đây <clears throat> Gấu assassin Gấu assassin ra gấu assassin đã lắp ghép đồ kira rồi rất có khả năng là sẽ chơi assassin nhưng mà eco có vẻ hơi sâu bạn này Tôi vừa làm một quả đẩy nó mất khá nhiều máu ấy Cái, cái round vừa rồi ấy Đẩy vãi đái luôn Cho Saman vào nó có một cái lợi thế Đấy là ở trong cái giai đoạn mà từ 15 đến 20 ấy Mà chúng ta đang đánh chuỗi thắng này mà vứt được mấy con Saman vào thì nó sẽ đẩy nhanh cái tốc độ trận đấu hơn. Nó sẽ giúp cho là những cái thằng còn lại nó cũng sẽ phải là xả tiền. Nếu không muốn nó bị top 8. <clears throat> Căng quá nhờ anh em nhở. U uh, Căng quá nhờ. Mà round sau là gặp hai thằng mạnh nhất ở trên bàn cờ đấy anh em. ok kìa, ô kìa. Không lướt được kìa. ok kìa Ơ kìa Đừng bảo thua tao này nhá Không không Gọi được con già này Càng đấy Càng đấy Càng đấy Ui nhưng mà thằng này nó cũng chưa gót rồi anh em Phải không Sao chuyện này nhiều người chưa gót thế nhở Anh em ơi tôi có linh cảm là rao sau tôi gặp thằng gót mết đấy Vứt thêm con heo vào không nhở Bây giờ là tôi cho này vào nó lên 9 lên 9 Ok Ok không? tôi nghĩ là lên 9 này nó, nó, nó hơi, hơi hơi sai đấy anh em ạ Không Thực ra chỉ là thêm một cái cọc thôi Thêm một cái cọc thôi anh em ạ 20% sát thương Nhưng mà phải trả giá 30 mấy tiền Không đáng, không đáng Sức mạnh đội hình không tăng nhiều Cứ bình tĩnh Ui anh em ơi Vãi cả linh cảm ạ Gặp ngay thằng này Ê cẩn thận nhá, cẩn thận nó xoay quát, xoay quát kia. Ui rồi ôi, đứng ở cái vòng rộng nhất ạ. À. Mày tê lấy được chiều con già. Ui nó chưa chết nó xoay quát lần nữa rồi kia. Ui mẹ chết tôi, Ô không, không, không, không, không. Ăn được, ăn được, được. Hay quá nhở. Ui Saman đúng là mấy con Saman nó gánh tôi ạ. À. Biến ra được hai con ba sao. Được thế nhở. Hay quá. Ui thằng kia mất chuỗi rồi kìa. Từ từ bạn ơi Tại sao lại mất chuỗi thế kia Chơi 6 human Gặp ở round 19 nó gặp cái thằng 6 human Vừa lấy có chuỗi Bây giờ mất chuỗi rồi Ăn nổi không Ăn nổi cái thằng 6 human không nào Tôi nghĩ là ăn được thôi cái bộ này thì, thì nó qua được cái cửa ải của cái thằng Godmet thì còn cái thằng 6 human kết hợp với cả clay này thì vớ vẩn thôi. Ăn được. Saman biến đẹp cái là ăn ngon. Để tôi lấy thêm con Khan vào. Trận này có Assassin anh em ạ à. Kẹp cặp vào cho nó an toàn Có thể là bốn Saman kẹp với cả bốn cặp Chưa biết được Chơi gì hồi sau sẽ rõ Nhưng mà nói chung ấy là Cứ cho sẵn cái con khan vào Tí roll ra khan Ua Tí chết anh em ạ Không có bờ linh Quá nguy hiểm Nhưng mà cái trận này thắng rồi Nhìn là biến ra được là hai con ba sao thì là chắc chắn là ăn rồi Không nói nhiều Hay quá cái huyết trượng nó khỏe thật đấy Anh em thấy không Huyết trượng nó hồi máu Vào cái mất gần nửa cây lướt phát lại đầy Quá tuyệt vời Rồi Up 9 nó sẽ là bốn gót kết hợp với cả 4 Saman bốn gót 4 Saman bốn đỏ level 9 Thôi tôi bán lấy con ách này đi Như này chúng ta cũng sẽ có bốn đỏ và thêm một cái cặp Lao sau sẽ là bốn gót kết hợp với cả bốn đỏ 4 Saman và có cọc của level uh, level 1 đấy. À, khi mà chúng ta up lên 10 ấy, là chúng ta sẽ có cọc của level 2. Tuyệt vời. Chơi nó sẽ là 4 gót, 4 saman, 4 cọc. U, uh, 4 mục sư. 4 4 4 4. 4 con 4 luôn. Chơi cái bộ này là phải chơi ở 10 Lên 10 mới đủ bộ Lên 9 thì chỉ là 4 gót hoặc là 4 mục sư thôi Chọn một trong hai Tôi nghĩ là tôi sẽ chọn 4 mục sư 4 mục sư gây đam Tăng cường cái lượng đam Ngon hơn Lướt nhiều lần ấy Chưa chắc đã bằng là lướt một lần Nhưng mà lướt một phát chết luôn Đấy à, Tăng cọc lên level 2 à, Tăng sức sát thương Con người lướt Mặc dù là hai sao nhưng mà cái lượng sát thương của nó lớn Nó có thể là lướt một phát là có thể là tiễn những cái con mà máu yếu Những cái con mà không phải là con co lên bảng rồi Clear được khá khá <clears throat> Đánh như này nó lợi thế đánh cho mấy cái bộ như là bộ Assassin hay bộ Beat ấy Chơi này nó rất lợi, lợi thế Ok Ui chuyện này lắm gót vãi cứt luôn đấy anh em ạ Chuyện này nhiều gót lắm ui rồi ôi Bây giờ là đây là có ba thằng chơi gót rồi này Vừa lấy là hai thằng Bây giờ ba thằng rồi ba thằng chơi gót anh em ạ Và có thêm ba thằng nữa Ngoài ba thằng đang chơi gót ra Còn ba thằng nữa Chuẩn bị chuyển sang gót <laughs> Vai đái luôn Ui trận này nhá Toàn gót luôn Sao lại cái, cái, cái, cái, cái trận nó lại quỷ quái thế này nhờ Sao một cái trận đấu mà nó quỷ quái đấy như thế này nhờ Thằng này là cũng chuyển sang gót thôi anh em ơi cái thằng Trung Quốc là bây giờ nó đang tạm thời là nó chơi là là Mết kết hợp với cả Saman và cái bộ 4 Spirit nhưng mà tôi nghĩ là rồi cuối cùng là cũng sẽ là gót thôi, cái kiểu xây dựng ấy. Nó giống như là chơi chơi gót Saman vậy. <clears throat> Dark Spirit. Chơi không? Mà chơi bây giờ bây giờ phải lấy con Dark Spirit. Con Dark Spirit này là phải lấy. Nếu mà như giả sử nhưng mà late game mà là chơi với toàn gót thì cái con Dark Spirit này nó vẫn ngon con người nước Tôi sẽ lấy con con Dark anh em ạ 5 đô 2 sao Mà so với cả 2 đô 3 sao Thì 5 đô 2 sao vẫn hơn Đấy Còn nếu mà 5 đô 2 sao Mà so với cả 3 đô 2 sao ấy Thì 3 đô 2 sao lại hơn và mà 3 đô 2 sao thì nó lại không Bộ này nó có con nào 3 đô 2 sao nhỉ Chưa thấy có con nào 3 đô 2 sao mà ngon nghẻ cả Thunder Spirit à Ui Ôi rồi ôi mất mẹ chuối rồi giới đang coi như là tính nhầm Đấy cái bộ gót mết này căng không Có bi cái bi Thằng nào Càng đấy Càng đấy càng đấy Mất chuỗi luôn mới cay này Cay nhỉ ừ. Bây giờ phải tính toán làm nào để Một cái trận đấu mà mẹ toàn gót Sợ sự Gặp cái trận đấu như này 6 tí nữa 6 thằng có chơi gót Khẳng định luôn là 6 thằng chơi gót luôn Đại chiến à Sự trỗi dậy của các vị thần ừ. <laughs> Đặt tên tiêu đề được đấy Hay là đặt tên là Đại chiến Divinity ừ, Cũng được mà, mà mà mà tôi cũng không hiểu tại sao mà lại gặp đúng cái trận đấu mà nhiều gót cỡ như này <laughs> dã man thật sự ơ con người nước của tôi Vậy chưa kịp lướt một phát nào cả Nhảy được có đúng một phát bay màu mẹ luôn ạ à. Đùa Con người nước của tôi chết xong rồi cái con heo nó gọi ra thêm con người nước cho cho team địch à Nói chung là cái đội hình này nó, nó khỏe thật đấy Khỏe thật đây anh em ạ Khỏe thật sự luôn đấy ba mét kẹp với cả bốn mục sư Kẹp với cả bốn gót Đấy, và tương lai nó sẽ là 6 mét khỏe đấy Bây giờ là chúng ta roll cái con người lớp ba hay là chúng ta up lên 10 luôn nhỉ? Thực ra cái này là nó phải lên 10 là mới đủ bộ anh em ạ. Lên 10 mới đủ bộ. Kính qua nhờ anh em nhìn thấy không? Anh em đã nhìn thấy chưa? Bọn nó chuyển hết sang gót rồi kia kìa. Không ổn rồi, không ổn rồi. Rất nhiều gót mết ở trong trận đấu này anh em ạ. Rất nhiều gót mết. Rất nhiều gót mết nhá. Không ổn, không ổn, không ổn. Không ổn, không ổn, không ổn, không ổn, không ổn ba thằng chơi gót Godmate anh em ơi ba thằng chơi gót mết Assassin 9 Assassin rồi à? Assassin này thì nói chung là Không có cửa Không có gấu, khó chơi lắm Assassin phải có gấu cơ Không có gấu mà mà gặp cái bọn gót mết này thì nói chung là Nó cũng xòe một phát thì cũng bay màu thôi Mà tôi tôi lại không phải gót mết Tôi đang chơi gót người nước anh em ạ Chuyện này có nhiều thằng chơi gót mết thật đấy ở đây em cũng có thể thấy là có tới ba thằng là nó đang đi theo cái con đường đấy đấy, Giống cái trận đấu hôm qua chơi Cái đội hình này nó phải chơi ở 10 Nhưng mà tôi nghĩ là sẽ roll ở 9 đã Anh em ạ à, Người nước lên 3 sao rồi tính Người nước mà chưa lên 3 sao thì không chơi được bọn đấy đâu Lên uh, level 10 là sẽ kẹp thêm được một gót nữa Đấy Nhưng mà chúng ta sẽ phải roll full 2 sao cho cái bàn cờ này đã và con người lướt lên 3 sao đã rồi mới có thể là up 10 được chứ còn bây giờ mà up 10 thì nó lại xài lắm luôn xài lắm đây anh em ạ hy vọng là tôi có thể là form được cái đội hình full 2 sao kèm thêm một con người nước 3 sao trước khi cái lượng máu xuống quá thấp bởi vì chúng ta chơi trận đấu này chúng ta không hề chơi gót đỏ ở đây là đang chơi là gót kết hợp với cả sama <clears throat> ok chơi bốn đỏ thôi anh em ạ Đổ chán thật sự luôn Thê Ủa cay thế nhờ Sao phải huyết trượng nhờ Thật đấy Đồ nhắc lấy được cái gì luôn Nhưng mà bây giờ mà không chốt đồ thì lại ăn cứt Mẹ Cay thật 25 mà không có món đồ cam thì xác định là, là, là, là tèo gì nữa anh em tôi là tôi phải lấy đồ cam để tôi giữ máu đấy chứ thực ra nó coi như là không có cái hút máu đấy nó coi như là không có anh em nhá nó chỉ có thể là huyết trượng gậy tà ác giáp băng bờ linh giáp phản thế thôi còn đấy kia thì nó, nó cũng không không ăn thua không ăn thua bít bít thì ăn được bít thì ăn được bít thì ăn được bùa này không ôi ui ôi cũng không ăn được đâu anh em ơi mẹ cũng không hai sao rồi có bkb ờ, to lắm <laughs> Bít ăn được đâu mà bít ăn được Trời khỏe tê nhở Có Kira luôn Ngộ không có BKB có Kira Tôi là tôi đánh giá sai đối thủ rồi Ra <laughs> gặp cái thằng bít Bít ăn được Vậy vãi đái thật Đánh giá mình quá cao Trong khi đối thủ <laughs> trông to vãi đái luôn Đấy anh em cũng có thể thấy là 6 thằng hot 6 thằng chơi chung một bộ và đã có một thằng đã lên bảng điểm số Cũng chơi gót Rồi lại chỉ béo cho mấy cái thằng assassin Mấy cái thằng bit thôi anh em à Cứ chơi gót nhiều vào Sau là, là, là kéo nhau xuống hố Chắc chắn luôn đấy cái kiểu mà một bình thằng kia nó chơi bit nó lên được cái con ngộ không hai kẹp Kira vào thì đỡ thế được luôn. Nói cho nhanh. Kể cả là gót mết đánh làm sao được. BKB hai rồi. Đây là gót mết này, gót mết này. Thằng này là gót Saman mết. Uhm, gót Saman mết anh em ạ. Gót mết kết hợp với Saman. Cũng căng. Ồ. Cũng căng, cũng căng, cũng căng, cũng căng. Lướt phát lửa đi, lướt đi, lướt đi, lướt đi, lướt đi. Ui, lé được hay quá. Rồi. Tuyệt vời bạn ơi. Lướt phát lửa hay quá. Giữ máu được là được rồi. Thực ra là tôi chỉ muốn là cái round này nó thắng để kiếm mấy cái stack ở trong cái huyết trượng thôi anh em ạ. Đang thiếu. Cần phải full stack thì mới chơi được. Rồi vẫn 70 máu, cứ bình tĩnh. Đây vứt bớt con này đi. 70 máu roll tiếp. Cứ roll đến khi nào mà cái con người nước lên 3 sao đã rồi mới tính. <clears throat> người nước lên 3 sao. Trong lúc đấy kiếm con Dark Spirit luôn anh em ạ. Kiếm Dark Spirit, kiếm Light Spirit Tí nữa đánh nhau với cả cái thằng Beat ý là chúng ta kẹp 4 Spirit vào, chiến luôn anh em nhá. 4 Spirit, 4 Saman chiến với cả cái thằng kia. Cũng được, cũng được, cũng được, cũng chơi được. Kiếm cả thêm một tên Sulami các thứ vào. Được. Nói chung là trận này căng phết đấy, 28 mới có một thằng ra đi không? Giao 28 rồi. Quá nhiều gót mết trong một cái trận đấu. Thằng này 6 6 mét rồi đúng không? 6 mét chưa? 6 mét rồi đấy. 6 mét à không không không không. À, không không. Thằng này nó cũng vẫn chỉ là Saman thôi Saman Saman kẹp với cả 3 mét Với cả gót 4 gót kẹp với cả 3 mét kẹp với 4 Saman kẹp cọc à, Rất nhiều những cái thể loại gót ở trong cái trận đấu này Lại có thằng đi rồi kìa Đấy anh em thấy có thằng đi rồi đó Thêm thằng đi không biết phải là gót không Ok Luôn tiếp rồi Đây rồi À hay bây giờ đập trứng nó đát được không Mày, bây giờ đát split hai sao Bây giờ cho đát vào nhá Cho đát vào gánh có khi ngon ấy anh em ạ Tôi nghĩ bây giờ vứt cái con đát vào khi lại ngon hơn ý Water Split hai sao Với một con đát thì đương nhiên là đát ngon hơn rồi Đấy bây giờ là vẫn còn 5 thằng chơi gót u Thằng Assassin là cái thằng vừa ra đi anh em ạ Chứ không phải là thằng thằng, thằng gót Vẫn còn nguyên 5 thằng chơi gót <laughs> 5 thằng chơi God đánh với cả một thằng duy nhất là chơi Beat Dã man thật sự luôn Đại chiến thần thú à Mà <laughs> có vẻ như tỷ lệ giữa thú với cả thần nó hơi bị chênh lệch Thần ở trong trận đấu này nó, nó quá nhiều Trong khi thú thì chỉ có duy nhất đúng đồng, Mà vớ vẩn lại thú ấy, đập đập chết thần luôn <laughs> Cho Dark Spirit vào anh em ạ Tỷ lệ gặp Beat ít hơn Cho Dark ngon hơn Ôi ui rồi con đang của tôi chết bố rồi Ôi nhưng mà tôi, cái con heo của tôi nó gọi ra con rớt anh em ơi Ui, vẫn ăn được Hay quá <laughs> Con đát nó vào bay bầu vậy luôn ạ Đùa, thật là như thế luôn Đát nó yếu thế nhở 5 đô 2 sao mang tiếng quá 5 đô 2 sao vào mà coi như nó bay màu luôn Trong một lốt nhạc, chưa kịp làm gì Mà đồ thì cũng dồn hết cho nó chứ Đâu có ít gì đâu cái con đắt này, này thì thực ra là nếu mà gặp bit thì ờ, hơi sợ bởi vì là bọn bit thì nó lại ờ, gây đam nó dồn nó hơi hơi, hơi, hơi, hơi nhanh là con đắt này tỷ lệ dồn đam của nó chậm hơn khả năng dồn đam của Dark Spirit nó chậm hơn khiến cho cái việc là giết được cái bọn bit nó chậm thì bọn bọn bit nó tăng stack lên nhanh nó đánh vào đẩy nó sẽ mất nhiều máu nhưng mà bù lại thì gặp những cái thằng khác thì đỡ hơn anh em ạ cho Dark Spirit nó có sẵn là 40% kháng phép ấy Đấy con này nó có sẵn 40% kháng phép Thì đánh nhau với cả những cái bộ ờ, Godmate thì nó lại ok thì Nó lại ngon hơn Đấy nên là thôi tôi đánh với cả nhiều Godmate thì tôi chơi con này Chứ còn tôi cũng sẽ không ờ, chơi con ờ, con Water Spirit vội Water Spirit thì tí nữa nói chung là Lên được 3 sao kẹp cá vào các kiểu các thứ thì lại chơi được anh em nhá Ui lại đeo con đồ này Cày tê nhở anh em ơi Ui trận này cử đeo gì anh em ạ không có đồ Cay thật Ôi phải thế này là phải xoay bài rồi anh em ơi Đồ này không ổn Không ổn đồ này không chơi được con này rồi Thế này là phải phải phải lên uh, lên lên lên level 10 xong rồi kiếm cái con gì anh em biết không? Kiếm những cái con mà có khả năng là có thể là đánh tay. Ở đây là chúng ta thiếu một cái dao nữa. Chúng ta sẽ có cái ba tia và tôi đang hướng tới là một con cá lông. Chắc là ca lộc rồi anh em ạ à. Chứ còn đồ như này thì đánh đấm neo rồi Bắn trưởng thì nó phải huyết trượng hai Gậy tà ác Anh em ạ à. Chén thánh giáp xoay Đấy là những cái món đồ mà Nó chơi được với cái bộ bắn trưởng Còn ở đây là không có thì Bây giờ là phải chuyển ngay Chuyển ngay sang co đánh tay anh em ạ à. Bây giờ là sẽ phải tìm co đánh tay Chứ còn bây giờ mà co bắn trưởng không có đồ Toàn Toàn thật sự Đấy, thằng này bây giờ nó mạnh quá rồi gót mết đấy gót mết đấy gót mết đấy căng quá nhở đạt ôi được không được không được không ăn được này ăn được này ô không phải thằng này không phải thằng này không phải thằng này mày chết chưa cho mày chừa chơi gót nhiều vãi đài luôn á chơi ít thôi bạn ơi ô đấy người nước này người nước này người nước này người nước đấy rồi ok Tí nữa chắc là tôi uh, kiếm mấy con Light Spirit thôi anh em ạ Kiếm Light Spirit vào Nếu mà chơi 4 Spirit 4 Spirit 4 God Kẹp với cả calong lông ừ, Cũng được Cũng là một cái ý tưởng hợp lý Rồi Thiếu mỗi con dao đây anh em ạ Thiếu con dao là có thể chơi được calong rồi Đồ này thì cũng đã có đủ đồ Chơi được Tính là nếu mà lên game thì chơi cá lông vẫn ngon Chơi cá lông sa màn anh em ạ Gót mết này Thằng này là thằng khỏe hơn này Cái thằng này là thằng khỏe hơn này Cái thằng vừa lấy yếu anh em ạ thằng này khỏe hơn Ui Nó đẩy cơ, Ơ nhưng mà tôi vẫn có thể ăn được nhá Doom một Doom là con già rồi Hay quá hay quá ui ui con Doom con Doom bà tôi nó Doom vào con già xong rồi nó con Doom rồi con con con con Light Spirit à con con con, con uh, Thunder Spirit nữa hay thế nhở đùa trời Ui, đẩy 14 máu luôn Mà trong cái đao vừa rồi nhá là Tôi còn lấy được một cái chuỗi <laughs> Tôi đang có là, là, là chuỗi cộng 5 đây Được đấy chứ Được đấy chứ Anh em thấy không Thấy cái quyết định của tôi chính xác không Bây giờ là còn một bit một bit và ba gót thôi anh em ạ à. một bit và ba gót thôi một bit và ba gót thôi đấy lần lượt từng thằng gót đó đã phải ra đi rồi nhưng mà cái thằng gót saman có vẻ hơi to ấy nhá gót saman mà con con rớt lên được hai sao Chơi God Saman rớt lên được 2 sao God kết hợp với cả 3 mét và 4 cọc đây Càng đấy Càng đấy anh em ạ Nhưng mà nó phải lên được level 10 cơ Nó mới chơi được 4 cọc Ở level 9 thì vẫn chưa thể chơi được 4 cọc Vẫn chưa kẹp được đủ Vẫn có cơ hội có thể ăn được Đó <clears throat> Còn cái thằng bit này thì sao Thằng bit trông to đấy nhờ Ui Ui bạn ơi bạn ơi bạn ơi được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? U không được rồi. Gặp thằng bit này Dash Spirit không không không không chơi được anh em ạ. Mất bố là chuỗi thằng bit luôn. 77 máu. Dã man. Bây giờ Water Spirit ý, lên được 3 sao thì lại chơi ờ, để đánh nhau với cái bọn bit anh em nhá. Chứ còn con Dash này thì nó lại sợ bit. Dash thì nó ăn được những cái thằng khác nhưng mà nó lại sợ cái thằng bit. Nó lại như thế cơ anh em ạ. Nhưng bây giờ cái con này hai con tôi vẫn giữ. Chứ con Dash Spirit này lên 2 sao nhưng mà tôi vẫn không bán Water Spirit là vì thế. Vì nếu mà tí nữa con uh, Water speed nó lên được hai sao ấy Thì tôi sẽ thay ra thay vào thôi anh em Tôi sẽ lém ra lém vào thôi Lém ra lém vào để làm thế nào để chúng ta có thể là, là, là, là, là có thể giữ được máu Cho đến khi solo Solo thì nó dễ hơn rất nhiều Solo thì chuyển bài counter thằng solo thôi Ok <clears throat> Ui con rớt đài ạ Vai đái Ui mạnh quá anh em ơi con Dark Spirit của tôi bay màu luôn kìa Nó làm gì được luôn Đẩy nhiều máu quá À 18 máu thôi xong rồi Kiểu này cũng chưa biết được thằng nào chết trước thằng nào chết sau đâu anh em ạ à. Thằng Beat thì bây giờ là cũng khỏe Mà cái thằng Godbait thì là cũng khỏe Ui Godbait nó vừa bị, bị đẩy 18 máu kìa Vãi đài Cái thằng Godmate nó đang ở top 2 Bây giờ bị đẩy xuống top 4 rồi mà tôi đang top 1 nhưng mà tôi cũng đang chuẩn bị bị đẩy xuống còn top 3 này Căng quá nhờ Trận đấu rất căng luôn đấy 35 máu này liệu rằng là có thể bám được trụ đến top 2 không? Top 2 thì, thì, thì ok nhá Top 2 thì có thể counter được Mà top, top 3 thì là hơi khó đấy Đánh với hai thằng khác nhau thì là hơi khó Mà đánh với cả toàn gót thì là nó, nó có thể là chơi được mà đánh với cả có thêm một thằng bit vào thì nó sẽ khó hơn rất nhiều đấy mà thằng bit là bây giờ nó dậy khỏe thật đấy sáu máu bây giờ vươn lên vị trí top 2 rồi kìa dã man chưa về căn bản là cái bộ bit mà ngộ không hai sao kẹp kira kẹp cọc các thứ thì nó uy tín luôn Bây giờ một lần gặp bit nữa tôi sẽ bị đẩy khoảng 20 máu ấy Tôi vẫn còn 15 máu Vẫn chơi được Vẫn có thể giữ được đội hình này Đây rồi có dao rồi anh em ơi Có dao đây rồi Có dao đấy Lại một lần nữa không có đồ anh em ạ Cà lông hay quá Chết rồi, lại không có đồ anh em ơi Thế là tôi vẫn không có đồ Ở cái round tiếp theo Round quái 35 vẫn đéo ghép được cái gì cả Người nước anh em, người nước đá, người nước đá, người nước đá Người nước bây giờ có lên thay cho Dash Bridge không? Có lên thay luôn không nhở? Thực ra là chưa Bởi vì là round trước chúng ta đã gặp cái thằng chơi bit rồi Round này gặp một thằng chơi gót từ từ đã anh em ơi ghép cái ba tia đã này <clears throat> từ từ đã rao sau vẫn có thể nhây được một rao nữa rao này gặp một thằng chơi gót anh em ạ gót mết ok ui máy bay hai sao máy bay hai sao ca lông ca lông ba tia ấy à càng đấy gót đỏ gót đỏ gót đỏ đúng không có phải gót đỏ không không phải mà là gót bốn sa man bốn cọc đối thủ chơi gót bốn sa man bốn cọc nhưng mà có vẻ như tôi ăn này Dash Spirit của tôi vẫn sống Dash của tôi vẫn sống Gọi ra có rớt hay sao Hay quá Ăn rồi ăn rồi ăn rồi ăn rồi Ăn rồi ăn rồi ăn rồi uh, uh, Ăn không ăn không Còn hai con sống bạn ơi <laughs> Đen nhờ bốn máu đi luôn bốn máu là chắc chắn đi rồi Hay quá Vậy là đã tiêu diệt được Ơ Cái thằng bit chết rồi kìa Thằng bit chết rồi anh em ơi Thôi lốt lốt lôn lốt lốt Ừ Light speed này Lấy nhá Roll nốt con cá lông anh em ơi Bây giờ phải chuyển sang là gì Bỏ Saman đi thôi anh em ạ Bây giờ Saman nó yếu à Tôi sẽ bỏ Saman đi Tôi sẽ kẹp thêm uh, Cá vào Kẹp cá vào đã Ok bốn cá vào xem có ăn nổi thằng này không Nói chung là phải thử nghiệm đấy anh em ạ Cứ bốn cá vào trước đánh với cả gót mết Kẹp cá vào đã Kẹp cá vào đã anh em Trước tiên là nó cứ phải bốn cá đã này Xong rồi tính được Ăn nổi không? Đát rất khỏe ở đây Ui nhưng mà nó còn có cả đánh tay hay sao ấy nhở Không ổn, không ổn, không ổn, không ổn Địch có cả đánh tay, địch có cả đánh tay Địch có cả đánh tay anh em ạ Thôi ghép lốt đồ này À đấy bây giờ có đồ rồi, có đồ rồi Hay quá, đây Giáp xoay Giáp xoay đã này Giáp xoay đã cho dash Spirit cái giáp xoay này Rồi Kiếm lốt con ca lông 2 sao nào Bây giờ tôi cần con ca lông Ca lông ơi Ra đi ba hai máu Vẫn còn nhiều lắm Vẫn có thể roll được mấy round nữa Từ từ đang nghĩ anh em ạ Xem là bây giờ chuyển cái gì để ăn được thằng này thằng này nó rất hay nó đồ đạc các thứ có có cả bắn trưởng nhưng mà có là đánh tay đến từ vị trí của con flame ở đằng sau flame ba sao đánh tay cẳng quá nhở máu mất nhiều kia ui ui flame có hút máu với cả chống hồi máu gậy như ý anh em ơi không ổn không ổn không ổn không ổn hồi máu không ăn thua thôi kiếm ca lông thôi đây rồi ca lông hai sao nhá anh em nhá chắc chắn là bây giờ phải chuyển sang ca lông rồi đây có ba tia đây ba tia Chấn phái ca lông nữa này Rồi tạm thời con ca lông vào thay cho con uh, con này Bỏ cái cọc đi Cọc hai thôi Cọc hai thôi anh em ạ Không lấy cọc 4 Dồn đồ cho ca lông đã Từ từ đã nha Bây giờ round này chưa kịp dồn dồn đồ Chưa kịp định hình đâu Chúng ta sẽ đợi round sau Round này chắc là mất một tẹo máu nữa Về căn bản con rớt này nó dồn đồ cho con rớt nó, nó dồn đam khỏe quá con ca lông ở rao này chưa kịp thể hiện anh em ạ bay mẹ bầu rồi quá căng luôn nhìn thấy con con con con flame của nó kìa khác đéo ở cái súng súng máy không không khác gì cỗ súng máy cả bắn nhanh quá rồi khan Rồi Kiếm full 2 sao đã anh em ơi Để mà ăn được cái thằng đấy thì phải full 2 sao đã Rồi mới tính được anh em ạ Ca Cá lông thì chắc chắn là đóng vai trò là co chính rồi Nhưng mà phải full 2 sao đã Ca lông thì cũng phải có đồ Rao này là hy vọng là sẽ được mấy cái món đồ ngon nghẻ một chút Dồn đam thật là mạnh cái món đồ mà có thể dồn đam thật mạnh ở cái rao này Ở đây tôi có hai que có thể ghép được cái búa xét rồi này Ghép búa xét đi bốn tia Ok Ghép bốn tia luôn Rồi búa xét hai ờ, Cái này tôi nghĩ là sẽ là cái gậy tá Gậy tá Ok Ăn nổi không nhỉ anh em nhỉ Không biết là có ăn nổi không này. Ơ à, Tôi chết rồi vừa lấy tôi quên tôi không lóc lại Trời ạ à, Tôi bây giờ tôi mới nhớ ra là còn một con tên Sulami Nên phải mua tên Sulami Bán lấy con Light Spirit đi Không để ý anh em ạ Cay thật Không sao không sao Kích hệ thôi mà Tên Sulami kích hệ thôi anh em ạ cái quan trọng là chính là con ca lông nó có sống sót cơ Ui rồi ca lông đéo sống nổi luôn Dark Spirit Gánh không? À Dark gánh được không? Không được Vấn đề là cái con con con, con flame của nó vẫn sống Phải giết được chết cái con flame này cơ Bây giờ chiến thuật nó là như này này Con ca lông ấy đóng vai trò là chỉ có một cái nhiệm vụ duy nhất thôi là giết chết con flame wizard thôi Còn lại là Dark Spirit làm hết anh em ạ Đấy bây giờ bắt được con flame của nó Giết chết con flame của nó Ok Ghép luôn cái Blink này cho Squire luôn Làm nào bây giờ bắt bắt chết đó Blink sang phía bên này anh em ạ à. Blink sang góc dí chết luôn con Calong Con Calong dí chết con Flame luôn anh em nhá Chỉ có thế mới có thể giết được nó thôi ấy về tính toán <laughs> ui giời ơi tôi biết gây mà ui giời bạn ơi Tôi biết ngay tính trước là nó chuyển ở dây cuối mà <laughs> Ảo à, sự thắng rồi anh em ơi Làm màu đi rồi Ui dây tưởng như nào Đấy, nó biết là tôi định gì con con flame đấy Thế là nó chuyển dây cuối nhưng mà tôi vứt được con trước cả nó luôn <laughs> Ảo thật sự Ảo thế nhờ vẫn lại là ai nhanh tay hơn thì người đấy thắng thôi <laughs> Ngoài cái việc là nghĩ nhanh thì cái tay nó cũng phải nhanh nữa anh em ạ Một trong những cái ờ, yếu tố quan trọng để góp phần vào chiến thắng đấy chính là nhanh tay Dã man Ui anh em nhìn này cái trận đấu 6 thằng chơi gót luôn anh em ơi 6 thằng chơi gót Cái thằng ờ, gót đi đầu tiên chính là gót đỏ sống mập Là bay bầu đầu tiên Tiếp đó là những cái bộ gót lần lượt đi cùng với cái gót đỏ sống mập khi mà lần lượt bị tôi nhờ tiễn lên bảng điểm số <laughs> Chỉ có duy nhất cái thằng bit là không phải do tôi